find me.

đồng quê bát ngát Nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cắm thua ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm mềm Xin ra chúng ta đường phố tôi không thương mình đứng tới cho thân phận đời cô Tâm Vui che xa đảo giống che lá cả không có tâm ơi trời ơi con cá Một tấm lấy hơi cá tôm một mình cám ấp ông trên cơm